Chào tất cả anh em, chào bà con, những ai đang đam mê đi lắc tài xỉu. Clip ngày hôm nay tôi xin à, giới thiệu với tất cả bà con cũng như là anh em cái cách phân biệt cũng như là cách nhận biết cái bộ hột tài xỉu à, tam sắc và cái bộ hột tài xỉu nghệ hoa bình thường. Bởi vì trong à, trên thị trường thời gian vừa qua có rất nhiều những cơ sở bán những cái bộ hột tài xỉu gọi là hột uh, tam sắc hoặc là gọi là hột mắt hí nhưng mà khi chúng ta không biết như bà con hoặc là anh em không biết thì thường thường người ta sẽ dùng những cái hột ví dụ như là bây giờ dùng hột 14 này bo xuống có là mài cái cạnh xuống là hột thành hột 13 đấy là cái sự khác biệt còn một điều nữa với cái bộ hột này nếu như mài bo như thế thì nó giống như là hột ờ, nghệ hoa bình thường mài xuống thì nó rất là đơn giản nhưng mà hôm nay tôi xin ờ, giới thiệu với tất cả bà con cũng như là anh em cái cách nhận biết cái bộ hột này tại sao ờ, cơ sở chúng tôi gọi cái bộ hột này là hột tam sắc bởi vì bà con với lại anh em hãy nhìn cách phân biệt này cái hột tam sắc này là cái mặt tam của cái bộ hột tam sắc nó sẽ nằm theo cái dấu sắc giống như là cái chữ tư vấn đây chẳng hạn này đó, nó nằm theo cái dấu sắc này còn cái hột trợ hột nghệ hoa thì nó sẽ nằm theo cái cạnh huyền đó là cái cách phân biệt và cái ờ, một điều nữa là những cái bộ hột này là được chúng tôi tự tay làm thế nên có sự khác biệt hoàn toàn không phải là hột bo hay là hột mài xuống đấy là cái cách phân biệt của bà con để tránh bà con cũng như là anh em Ờ, mua phải những cái ờ, bộ hột nó không đúng với ý của mình còn riêng về cái bộ hột tam sắc này thì khi anh em hoặc bà con đi lắc tài xỉu chơi tài xỉu bịp tại tất cả những cái sòng sới những trường gà thì sẽ có một cái điều nữa rất là khác biệt đó chính là cái mặt nhất của cái bộ hột này đó, bà con đây anh em nhìn xem cái mặt nhất của cái bộ hột nghệ hoa hột thường thì cái mặt nhất nó sẽ lớn hơn còn cái mặt nhất của cái bộ hột uh, tam sắc này nó sẽ nhỏ hơn vì thế nên khi lắc thì chúng ta hoàn toàn chống âm chống tiếng được đây nó là một cái cách lắc tài xỉu bịp một cái mẹo chơi tài xỉu bịp rất là hiệu quả áp dụng với tất cả những anh em những bà con nào đang đi lắc tài xỉu và anh em cũng như bà con nào có nhu cầu tìm hiểu tư vấn thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0972 41 44 44 và 0945 244 662 hoặc là bà con với anh em có thể kết bạn Zalo với chúng tôi qua số điện thoại này tôi sẽ tư vấn cụ thể hơn cho tất cả bà con cũng như là anh em riêng về cái bộ hột tam sắc này thì khi lắc hột nó đi rất là đều cái thứ hai nữa là chúng ta muốn giữ kéo cầu có là kéo cầu tài cầu xỉu đều có thể kéo được còn một điều nữa là cái chất liệu nhựa của cái hột này nó khác hoàn toàn với cái nhựa ờ, hột nghệ hoa anh em nhìn này đó bà con với anh em nhìn xem đó cái chất nhựa nó rất là sáng và nó trắng hơn là cái hột nghệ hoa bình thường đây đấy là cái sự khác biệt vì thế nên um, do cái chất liệu nhựa nó nhẹ hơn cái nhựa bình thường kia nên chúng ta có thể lắc kéo cầu hoặc là lắc cho chén qua lại chén tài chén xỉu rất là đơn giản tránh làm mất thời gian của tất cả bà con cũng như là anh em bây giờ tôi sẽ lắc thử cho bà con với lại anh em xem còn về phần thử nắp chén dĩa hột thì tôi sẽ để cuối clip tôi sẽ thử cho bà con xem khi lắc bình thường thì hột nó đi rất là đều chén tài chén xỉu nhé đó chén trước là xỉu bây giờ qua tài 456 này nó bây giờ lại xuống 125 nó bây giờ là 156 này bây giờ lại 442 đó là khi chúng ta lắc bình thường nó khác với lại cái hột nghệ hoa này đây hột nghệ hoa này chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi rất là um, khó để chúng ta có thể biết được đâu là tài thì xỉu đó nó sẽ đi không theo một cái quá trình nào cả và việc giữ cầu nó cũng rất là khó đó đó bà con thấy không như chén trước là hai ba năm nếu tôi lắc một cái nếu như chén đó là thường thường là người ta hay đánh về ờ, tài nếu như tôi lắc chén đó thì nó đã qua tài năm sáu rồi và chúng ta thua đấy là về ờ, cái bộ hột bây giờ tôi sẽ lắc uh, cho anh em coi là lắc kéo cầu Bây giờ trước tiên nó đang là xỉu 122 tôi sẽ lắc kéo cầu xỉu trước và lắc uh, kéo cầu tài sau. Đó, vẫn là 122 bà con nhé. Bây giờ là 115 này. Bây giờ là 124. Bây giờ tiếp tục qua 134. Lại về 123 khi lắc thì tất nhiên nó sẽ có trường hợp chấn phản nhưng mà nó không bị phản nhiều và đặc biệt cái hột này thì không bao giờ bị sợ bị lủi hột đâm hột Đấy, tôi vừa nói chắn trước à, nó bị phản tôi đang muốn giữ cầu xỉu nhưng bị phản bây giờ tôi sẽ lắc qua xỉu và tiếp tục giữ xỉu đó 145 xỉu số 10 bây giờ là 124 vẫn là xỉu nữa bây giờ là 332 tiếp tục vẫn là xỉu 136 xỉu số 10 tiếp này 125 tiếp tục vẫn là xỉu nữa 122 tiếp tục vẫn là xỉu và bây giờ nó qua tài bây giờ tôi sẽ lắc giữ tài cầu tài cho anh em xem 245 tài số 11 này 456 tài số 15 5 6 3 tiếp tục vẫn là tài nữa 3 3 5 tài số 11 2 5 6 vẫn là tài nữa 1 4 6 tiếp tục vẫn là tài 5 2 2 đây là trường hợp chén phản ờ, bà con nhé Bây giờ tôi sẽ đưa qua tài và tiếp tục lắc giữ tài 3 4 5 tài số 12 5 5 3 tài số 13 36 363 tiếp tục vẫn là tài 554 tiếp tục vẫn là tài nữa nó khi lắc thì tất nhiên có trường hợp chiến phản nhưng mà nó không bị phản nhiều cái đấy thì à, trong tài xỉu nó trường hợp chiến phản nó là chuyện bình thường với cái bộ hột này khi chúng ta lắc thì hoàn toàn chống âm chống tiếng chống thầy thợ nghe hột kể cả máy phân âm còn về bộ hột này mắt thì rất là nhỏ và mặt nhất đặc biệt mặt mất nhất này, nó, nó rất là nhỏ nên hoàn toàn có thể chống âm chống tiếng được bây giờ tôi sẽ thử qua cục hít cũng như là dọi đèn và thử nước muối cho bà con cũng như anh em xem đây hột thì hoàn toàn không dính không hít gì cả nhé đó không tang 100% khi à, anh em nào hoặc bà con nào muốn mua muốn tìm hiểu thì tôi sẽ gửi hột về tới nhà cho bà con và bà con sẽ được quyền thử hột hạt xong rồi mới thanh toán với lại bên giao hàng đó là về phần à, thử cục hít bây giờ tôi sẽ thử qua nước muối đó hột thì nổi hoàn toàn bình thường giống như hột nghệ hoa này đó nổi hoàn toàn bình thường và bây giờ tiếp tục tôi sẽ dọi qua đèn cho bà con xem bây giờ tôi sẽ tiến hành dọi qua đèn này Đó. hột thì rất là trong sáng và hoàn toàn không có chấm bọng gì bên trong cả anh em nào bà con nào có nhu cầu tìm hiểu và muốn sở hữu cho mình những cái bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn của mình chống âm chống tiếng thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây một lần nữa xin cảm ơn tất cả bà con cũng như là anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em